tôi thì à, về cái ngoại giao cách ăn nói thì tôi rất là dở Thành ra khi tôi à, à, chia sẻ với các bạn những cái thành phần tôi làm rất là nhanh và tôi nhìn rất là lẹ nhưng mà khi tôi nói tôi chia cái cái ngôn ngữ của tôi xin lỗi cái từ ngữ của tôi nó không nó rất là chậm chạp và rất là khó hiểu thành ra các bạn thông cảm cố gắng nghe xin cảm ơn nhân tiện đây dân muốn chia sẻ với các bạn cách mình thay mấy cái sim hoặc mấy cái ờ, phốt ờ, của trong cái ống uh, ờ, tùy hơi tùy dầu ha nằm trong của Canandel và những uh, phụ khác thì cũng tương tự thôi thì nó hai cái thường thì uh, như các bạn thấy tôi cạo mấy cái đùm mặt đạn đó thì trong mấy cái đùm mặt đạn nó có những cái sim thì những sim đó, đó là nó tính rằng là chặn bụi dầu mỏ bò và không chặn không khí không nén khí không gì hết nó rất là đơn giản các bạn có thể dùng một vật nhọn hoặc có thể có dao nhọn các bạn dãy lên cũng được nó có thí dụ nó có tét một sức chút xíu thì không sao còn đối với, đối với những dòng những dòng mà dầu và hơi đặc biệt hơi và dầu hai cái này rất khó chịu thì à, chúng ta tránh trường hợp dùng những cái dao nhọn bén hoặc là những cây những cây căm hoặc những cây gì mà nhọn đó các bạn nhọn nhưng mà nhọn cũng vừa thôi nó cũng có bầu bầu cái đầu như các bạn không có bén cạnh không có bén đầu không có bén cạnh gì hết <clears throat> tương tự như cái này không bén đầu không bén cạnh là tròn thì chúng ta lấy xin ra và chúng ta thay xin vào cũng rất là dễ và nó không bị xước thí dụ bây giờ tôi nói cái cộng xin này đây nó là bằng à, cái cái xin này nè nó là dùng cho hơi còn mấy anh này đây dùng cho nhớt anh này dùng hột sau nha tôi lấy ra làm thí dụ cho các bạn xem thì à, <clears throat> các bạn nếu các bạn dùng cái dao nhọn này dao nhọn các bạn lấy ra các bạn làm vệ sinh đó các bạn lấy ra các bạn thay vào nếu như các bạn lấy ra bỏ thì đơn giản cạy cắt ra cũng được nhưng mà khi gắn vào dùng trở lại rất nguy hiểm thì à, tốt nhất chúng ta không nên dùng những dao nhọn này nào bạn biết không nó chỉ con đường xước nhẹ thôi các bạn không khéo cao su này nó rất dai rất là dai và khó mà khó mà đứt các bạn nhưng mà với những cái dao bén và đầu nhọn các bạn vô tình dẹo cái làm vết xước thì vết xước đó, các bạn không bao giờ thấy mà khi các bạn bơm hơi lên nếu mà phục hơi hơi sẽ lòn ra nó lòn chậm các bạn thấy thì cái này tôi nói nghiêm chỉnh như các bạn đừng nên thì chúng ta có thể dùng những cái uh, cây nhọn thế này không nhọn đầu và dòng là dòng tròn không có cái cạnh bén cạnh nhọn nha chúng ta lấy ra rất dễ lấy ra và dùng lại vệ sinh sau đó dùng lại thì à, các bạn nên nhớ đây rất đơn giản ai cũng lấy được hết nhưng quan trọng đừng cho nó tét xin lỗi đừng cho nó trầy còn nếu là cúp ben đó các bạn cúp ben mà cúp ben để sử, để sử dụng à, cái bên thì dầu bột nhớt thì uh, những dao nhọn nó sẽ làm một vết, vết nhẹ thôi ngay cái uh, cái mép đó thì nó lực nén vô dầu nhớt khiến là tét cái mép này thì như cộng này thì lấy ra là chúng ta nếu chúng ta xả lại thì các bạn không nên các bạn trồng tay cũng được các bạn trồng tay như bảo đảm với các bạn trồng tay các bạn trồng vào rồi đó thì nó không nằm đúng vị, nằm đúng vị trí của nó nhưng mà cái mấy cộng xi này có thể nó bị lạnh và bị bị sống nó không có ngay tại nó cao su mà nó vừa vào vừa đúng vừa đúng đi vừa hết không có xảy đâu được hết thành ra khi mà vào các bạn không thể chỉnh sửa được cái vị trí của nó khi các bạn đưa vào mình vào thì à, trong ô tô và mấy bên thủy lực à, mà T-Ben cái nọ đó khi người ta vào với à, cái này nè vào những sim cúp ben thì người ta vào bằng à, sợi ni lông sàn ni thì à, <clears throat> cái này nha tôi có thể làm thí dụ à, cho các bạn xem khi chúng ta còn nhỏ đó <clears throat> chúng ta mặc quần đưa quần chúng ta trồng vô chúng ta cái nắm này chúng ta kéo rẹt ra sau rồi xong là khoảng 2 tiếng 3 tiếng sau chúng ta cảm thấy khó chịu là cái quần lò xo nè hai cái lò xo cái kiểu xin lỗi cái dây thun siết hai bên này nè các bạn tại các bạn kéo vô như nè ở sau nó lỏng ở đây nó bị khuyết đó, thì cái này tương tự đi thì sau đó thường ờ, mình hôm nay có thể thấy những bà mẹ mà ta chăm sóc đứa con mặc quần kéo lên xong người ta kéo ra vậy nó để cho dây thun nó đều ra nó không bị chặt bên này siết bên kia bị lỏng bên nọ đúng không rồi thì cái này tương tự các bạn nha các bạn cho nhúng dầu thứ nhất sau đó các bạn để vào đây tay vào đây một bên các bạn kéo đây vào đây rồi các bạn thấy nè các bạn giờ kéo nè dòng thế này nó là nó đều đó các bạn thì các bạn vào à, sẽ vào à, cái niền đó chúng ta đưa dây tim vào cũng vậy đó. chúng ta kéo vô bên là nằm bên còn bên kia giãn bên đây lỏng chúng ta phải chỉnh đều đúng không thì bên này vậy cái này quan trọng nha các bạn thì khi các bạn thay cướp bên thắng nè những xin nhớt nè và khí còn những trong cái đùm cái đùm uh, bạc đạn của chúng ta thì mấy miếng đó nó không có tính năng này thì chúng ta để vô không cần rồi các bạn ta vậy nhá khi chúng ta lấy ra cũng dễ đó các bạn không bị đứt dây ni lông mà đâu nó đâu bén đâu nha nó là thuộc uh, Fox nhưng mà nó cũ lắm rồi các bạn ơi nó đợt của lụ nha khoảng uh, hơn 20 năm rồi thì uh, trước khi dân uh, ráp vào Dân muốn chia sẻ với các bạn cái cấu trúc và cái uh, cách nó hoạt động như thế nào thì uh, đây trong đây là bình nhớt nha các bạn giảm sóc đó thì đây là bích tông rồi bích tông này được nằm gà chết ở đây còn anh này hành trình nằm thế này đây có hai cái xin để khóa chặn à, để kính hơi đó thì hơi chúng ta bơm vào đây thì nó chạy như thế này đây hơi nó nén phun này phục hơi giảm sốc bằng dầu thì thế này nha rồi bây giờ mình lấy cái này ra thì à, mấy cái xin này nè với là mấy cái miếng bạc á tôi đã lấy ra đã tôi gắn lại cái mới cho các bạn xem thì các bạn xem cái bít tông này nha là nó có à, bít tông này á bên đây hai lỗ hai khe đây rồi bên đây cũng hai khe thì à, trong đây nó có cái van van này là van hai chiều nha các bạn thì nó giống như cấu trúc giống như phục xe Honda của chúng ta ạ khi chúng ta đạp thế này chạy thế này là mình cứ nhảy ha nhúng thì dầu trong đây nè các bạn nó đi xuống đi xuống bên đây đi qua hai khe hai cửa này đi xuống rất là nhanh đi lên rất là chậm lỗ xuống á, thì lỗ to lỗ dầu xuống á, đi xuống to khi mà đi lên á, thì lỗ dầu bị bóp lại nhỏ lại nó nghĩ lại nó chậm thì trong cái hành trình thế này bên đây nó có kèm thêm cái à, bít tông nhỏ các bạn bít tông nhỏ nằm bên đây khi dầu nè đẩy lên á thì dầu vừa xuống đây mà anh đi ngược lên đây nữa để đi hai cái hai đường nha một đường đi xuống đây và một đường đi bên đây lý do nó cái phục nó mềm khi chúng ta khóa lại đây là khóa thì trong các uh, Fox rốc sóc đó các bạn thấy thường thường nó có hai cái uh, chức năng một cái để con thỏ và con rùa là nhằm cứng và mềm chạy nhanh và chạy chậm đó thì khi các bạn khóa lại bên đây thì nhớt lóc lại không cho nhớt chạy vào đây thì lúc đó là hơi cứng nha các bạn nhảy lên nhảy xuống hơi cứng nè nha còn mở ra bên đây thì nó vừa đi vừa qua bên đây mà vừa bên đây nữa thì ra nó hơi mềm nha thì chức năng của nó đơn giản vậy thì uh, trong uh, bên đây nó trong cái uh, phục sau này nè nó có hai cái xin là hai xin hơi khóa kính hơi thì hơi kính miệng bên đây giải nằm dưới này còn trên này á, thì dùng hai cái bạc à, trở lại cái bít tông này đây là cái bít tông thì đây nó có cái miếng à, bạc đây các bạn thay vì có tùy theo những dòng rock shop ngày nay thì ngày nay có những dòng uh, Fox Fox rock shop Santua có những dòng để xài cúp ben có những dòng để xài à, lá bạc mình gọi là bạc nhưng thật sự không phải là bằng bạc nha nó cái tên gọi thôi nó là miếng nhựa tiếp lông amanhan thì nằm đây đây thì cái này nó cắt đúng cắt nó không đúng quy cách nha các bạn cái này là đã thay rồi đó của người ta cắt là cắt gốc xéo thường thường là 45 độ để tránh nhớt nó lòn theo kẻ này nó không kính đấy nha rồi còn những còn lại là còn sim rồi à, trên đây có hai cái à, cổng sim sim nhất xin lỗi cái nào là hơi hơi nha các bạn thế này hơi hơi nằm đây thì đây có cái à, nó có cái à, khoe nằm đây gài để cho anh này nằm cố định và không chạy tới dây lui và cái xin rất là kính, cái xin hơi kính và bên đây một cái xin hơi nữa bên đây rồi ngoài đây có một cái dòng nhựa dòng nhựa này là không không phải là để nhét mà nó là cái điểm tựa để cho anh này và anh này chạy nó không bị lội được các bạn nó có hai điểm tựa nó chắc chắn hơn là một các bạn phải không đây tôi có thể à, thế này các bạn thấy đó một miếng xin hơi và một miếng bạc bạc à, tức lông đây miếng này nó đã mòn quá nhiều rồi ra tôi, à, cái à, cái sơ mi trong nè cọ vào đây nó bị kêu luôn nha là tôi phải thay miếng mới nó đúng ra người ta cắt là cắt phải cắt như thế này các bạn đây góc 45 độ nó phải về nè ha. chứ không được cắt đứng đây là cái khóa cái van các bạn khi uh, nhấc thì tôi vừa nói các bạn đó là nó có uh, hai chức năng một là chức năng hơi cứng và cái chức năng hơi mềm thuộc hơi cứng và mềm chứ không có khóa lóc nha thì à, các bạn thường thấy là trên nó thuộc force hoặc rốt sóc nó có để hai cái hai cái dấu hai cái hình tượng trưng con thỏ và con rùa chỉ nhanh chạy chậm đó cứng và mềm đó các bạn thì anh này là chức năng này khóa nè mềm á là khi nhảy nhảy lỗ nhúng đây nhớt đi xuống đây xong lên chậm và nhớt cũng đi qua đây đi qua đây đây có bê tông nhỏ có lò xo và di chuyển thuộc qua đây di chuyển đây rồi khi chúng ta khóa lại khóa lại thì van này khóa khóa, khóa cứng nha thì anh này chỉ cần nhớ lúc đó chỉ trầu lên trồi xuống bên đây thôi lên nhanh xuống chậm vậy thôi giờ hãy cứng hơn nha